Okay, okay. Look at my student now. Hello, can you hear me clearly? Hello, teacher. Hello. Hello. Hello. Hello, teacher. evening. Hello, teacher. evening. Hello, teacher. Hello, teacher. So well. Hello, who is Who is talking about? Hello teacher. Hello Trần Duy Phong. Hello teacher. Hello. Hello. Hello. Rồi cả lớp ăn cơm. Hello teacher. Hello. Hello. Ăn, ăn nói rồi cô ạ. Trời ơi, ăn rồi hả? Hello teacher. Hello teacher. Chào tôi. Hello chào tôi cũng được. Đừng có ai em bật Teacher. Hello. So um, Hello teacher. Hello teacher. Nào nào cả lớp nào bạn nào ăn rồi nào. ơi con nghe nè đã nói thôi đi ra con chị ơi ngọc gì cơ love you là gì gửi bài à gửi bài trên nhỏ đó hả tại vì hôm trước mình không gửi bài gửi bài trong nhóm ấn tay mình không học có mấy từ gửi gì để để lúc nào học được nhiều nhiều gửi bài một thể nhá tạm thời cô tắt mic nha hello hello xin chào so hello Yes, okay. I'm here. I'm here to talk to you guys. Now, so, have you have dinner yet? Các bạn ăn tối chưa? Các bạn ăn tối chưa nhỉ? Have you have dinner yet? Yes, okay. If you say yes, raise your hands to let me know that you have dinner yet. Or you say thumbnails like this. Nào, bắt đầu từ ngày hôm nay nhá, bắt đầu từ ngày hôm nay lớp chúng mình sẽ điểm danh bởi vì là các bạn cũng đã theo lớp của cô Ngọc với sĩ số khá là ổn định rồi. Được không nhỉ? So we have some people here. Nào bây giờ cô có một nhiệm vụ cho các bạn nhá. Yes, I will open my class dojo. Hôm nay cô sẽ mở lớp học của chúng mình và điểm danh từng bạn một trong lớp nhá. Ok. À cô đeo gì ở tay vậy? À thường thường cô dạy học thì cô có bút yeah. và bảng viết. Ok sơ cô phải dùng găng tay để viết ở trên bảng á ok um, yeah nào bây giờ mình sẽ điểm danh nhá cô sẽ à, các bạn nào các bạn ở trong lớp lần lượt lần lượt một một bạn từng bạn một thôi nào để để điểm danh xem vào lớp mình có những ai đầu tiên nhá các bạn hãy comment tên cho cô ví dụ như tít uh, cô là Trần Bảo Ngọc hôm nay mỗi một bạn comment cho cô nào Trần Bảo Ngọc lớp mấy đúng không nào ví dụ như cô comment là Trần Bảo Ngọc nhá lớp mình hiện tại bây giờ đang có 46 bạn đúng không vậy thì 46 cái tên nào comment cho cô nào là xem là có những bạn nào nào comment cả họ cả tên nhá rồi tốt lắm okay look at this um lớp mình đúng không? Uh, là pan uh, level 1, right? Level 1 pantado. Từ bây giờ trở đi thì tất cả các bạn sẽ được điểm danh và mình sẽ có rất nhiều hoạt động khác ở trên này nhá. Độ tuổi của lớp mình là tối đa là lớp 2, ok. Great class. nào bây giờ cô sẽ cho từng bạn một vào đây nào rồi tốt lắm comment chung cho cô nào the first the first here we have Hoàng Tú Phương right Hoàng Tú Phương yeah and uh, Hà Minh Khang các bạn comment tên cho cô để cô biết là lớp mình đang có những ai nhá mỗi bạn chỉ comment một lần thôi lớp 3 ai viết lên trên bảng đây Hà An tắt đi nhá Ok tiếp tục nào có Nguyễn Thu Hiền có bạn nào mà cô chưa đọc tên thì mà nếu mà đã comment rồi mà cô chưa đọc tên thì phải nhắc cô luôn đấy nhá Nguyễn Anh Thư rồi Hello cô, con tên là Võ Minh Khang. Rồi, Võ Minh Khang đúng không? Rồi. Rồi, cô đang điểm danh lớp nhá. Có những bạn nào nào? Có gì nhỉ? Hoàng Thùy Anh. Rồi. Có bạn Nguyễn Bảo Uyên. Rồi, có những bạn mới nhá, có những bạn mới nhớ vào comment tên cho cô nhá. Bạn iPad 2 là bạn nào? iPad 2 là bạn nào comment lại tên cho cô nào? Không không ghi thế để tên cho cô nhá. Vũ Trà My. Các bạn phải để tên thì cô mới có thể chấm điểm chứ nếu mà bạn để iPad 2 cô không biết là bạn nào đâu. Trà My. Huỳnh Võ Ngọc Khuê lớp 2 Chúng mình có Nguyễn Hải Yến Chúng mình có Hoàng Ngọc Nhi lớp 4 đúng không? chúng mình có Hoàng Hải Long nữa này các bạn mới nhé các bạn mới vào nhá nhớ comment tên cho cô nhé để có điểm danh nhá cái gì đây Hoàng Tú Phương nào Hoàng Tú Phương ghi số 3 cô để số 3 cho Hoàng Tú Phương nhá Nguyễn Thảo Ngọc <laughs> bà Ngọc Trần thì nó là Missy Ngọc Trần đó Miss Ngọc Trần đó Đặng Hữu Trí kể cả các bạn ở trên livestream cũng vậy nha các bạn trên livestream có thể comment tên cho cô để cô còn biết để cô add vào lớp nhé rồi các bạn ghi tên đầy đủ nha nếu mà bạn nào có ghi cả tên lớp thì càng tốt nè ok đinh hoàng bảo nè nguyễn an phú lớp mình hôm nay đông quá nào vũ hà phương Đỗ Bảo An à, Nguyễn Hồ Khánh Dương à, Nguyễn An Nhiên lớp 2D rồi Nguyễn Ngọc Bảo An hình như có rồi đúng không Nguyễn Hoàng Ngân bạn Đặng Bảo Ngọc giống tên cô à thế là lại có cái tên giống cô Ngọc rồi Phan Phúc Nguyên bạn Hoàng Tú Phương có rồi mà bạn Võ Minh Khang có rồi các bạn nào mà comment một lần thôi nhé không cô sẽ bị lẫn đấy Đinh Tô Giang Nguyễn Hải Yến các bạn nào mà mới vào lớp thì các bạn nhớ comment lớp ừ, tên của mình nhá để điểm danh nhá nào cả lớp rõ chưa nhỉ những bạn nào mà chưa comment tên của mình thì các bạn comment nha ví dụ như hiệp là cô chưa thấy đâu rồi ấy nào Nguyễn Trung Kiên lớp 2 các bạn nhớ comment tên nhá để cô có biết để cô cho vào lớp nè phạm hiền thảo lớp 2 phan phúc nguyên của đã có rồi nguyễn thái thịnh Phạm Minh Phương lớp 2 cái gì con lớp 3 đây ai lớp 3 Vũ Trà My và Vũ Hà Phương á hai bạn à Đăng Khôi Đăng Khôi Ôi sao cô thấy comment nhiều thế? Tại sao lại comment nhiều thế? Có, có 60 bạn thôi mà. Sao mà lại có tận 95 cái comment này? Rồi. Thế thì, thế thì, thế thì thế nào đây? Bình Ngân lớp 2. Phạm Danh Hoàng Hiệp rồi đinh tô giang đinh tô giang vừa cô có quy chưa nhỉ có rồi nha. những bạn nào nhớ này để ý cho cô này những bạn nào comment rồi không comment lại nhá bạn Khánh Vân đúng rồi bạn iPad hay là bạn Khánh Vân đúng không rồi cô cảm ơn nha Bùi Thị Minh Trúc Nguyễn Bảo Nguyên và Nguyễn Bảo Nguyễn Thảo Ngọc rồi từng bạn một nào tiếp tục nha Nguyễn Bảo Uyên nè rồi Nguyễn Hoàng Ngân nè Hoàng Ngân hình như vừa đây có rồi hả không comment lại nhá Vũ Lưu Kim Ngọc lớp 2 đấy các bạn mà comment lại là cô không cô biết cô không biết đâu Khánh Vân rồi Khánh Vân rồi Nguyễn Ngọc Anh Đinh Tô Giang có rồi mà con là Nguyễn Ngọc Bảo An cô đã ghim tên con chưa thế đây kiểm tra nhá Ôi cô ghi tên rồi nhá. Có Trần Duy Phong nhưng mà Trần Duy Phong lại viết liền không giấu không viết không giấu à. Nguyễn Thảo My ôi sao rồi các bạn hôm nay có 60 bạn hôm nay có 60 bạn đúng không để cô xem Nguyễn Hoàng Ngân có rồi Đỗ Bảo An có chưa Phạm Khánh Phạm Khánh Hà Minh Minh Tu Tu là bạn nào đây cái tên kỳ lạ vậy Vũ Tú Anh lớp 2 Cô ơi cô có gửi video con thỏ không ạ? <laughs> video con thỏ <laughs> Tại vì là cái clip đấy hơi đáng sợ cho nên là cô tạm thời chưa cho các bạn xem được Rồi Phi Kim Ngân lớp 3 ô sao lớp mình tự nhiên lại đông đột biến thế này <laughs> sao lại đông thế này sao càng lúc càng đông thế này hả các con thì cô điểm danh bao giờ chưa hết đây con có rồi mà cô Lê Ngọc Khánh Vân rồi các bạn nhớ nhá những bạn nào mà quen các bạn khác mà cũng đang tham gia vậy Pantado ấy thì các bạn nhắc các bạn à, đấy là mình đã có thay đổi ID đúng không và mình vào lớp của cô Ngọc theo một cái mã lớp khác Đúng không nhỉ? Không là có những bạn là bị lỡ lớp đây. Yeah, nhìn lớp mình này. Trời ơi, hơn cháu 60 quả trứng rồi. Bạn Bảo Ngân. Bây giờ mình học một mình rồi cũng chán rồi đúng không? Mình sẽ học theo nhóm, được không? Đồng ý không? Đinh Tô Giang có rồi. Nguyễn Lương Hà An. Rồi con nhắn tên vào lớp rồi ạ à. ừ phạm hiền thảo ấy hả Tôi xem đã nhá phạm hiền thảo ôi mới Nguyễn Hoàng Ngân lớp 2 Nguyễn Hoàng Ngân có chưa nhỉ đấy không biết là con có chưa có rồi này con xin phép được nói lại tên ạ con Nguyên Nguyễn Hồ Ánh Dương tên tiếng Anh là Lisa ok Nguyễn Hồ Ánh Dương cô ghi ở đây là ly sơn nha oopsie yeah lisa here lớp có bao nhiêu bóng bóng trứng rồi nguyễn ngọc anh rồi đang điểm danh một chút Yêu Anh có rồi. Cô hôm nay lớp cô Thư có học không ạ? à, có Hiền ơi Phạm Phú Tiến Minh lớp 2 có rồi hả con được ghi con được cô ghi rồi ạ à? ừ Phạm Minh Phương lớp 2 đã được ghi chưa ôi con ơi các bạn nào mà thấy mà cô chưa ghi được phải nhắc cô luôn nhá tại vì là tại vì là có rất nhiều tên trùng ok phạm minh phương lớp hai các bạn nhá các bạn chỉ comment một lần thôi nguyễn trung kiên nguyễn hà an không là sẽ bị thành trùng đấy là cô không lọc được đâu nguyễn hoàng ngân nguyễn hoàng ngân có chưa nhỉ có rồi mà đừng comment nhá đặng bảo ngọc 5 tuổi nè những bạn nào mới vào lớp nhá các bạn nhớ comment tên cho cô để cô điểm danh nhá bạn Sunny bạn Sunny tên là Quỳnh Ngân lớp 2 4 Ủa ok bạn Nguyễn Ngọc Bảo An lớp 2 A4 đúng không có rồi này bạn Uyên và bạn Ngọc à con có thể comment cho cô đủ họ và tên được không Nguyên và Ngọc các bạn mà lớp 3C và 2E ấy. Bùi Gia Long nào bạn Nguyên và bạn Ngọc lớp 3C và 2E nhớ comment cho cô đầy đủ tên nhá con chưa chắc vì nhỡ đâu cô lại thêm thì sao ạ cô thêm Hiền và chưa nhỉ Hiền <laughs> Nguyễn Lương Hà An cô cho rồi Đặng Hữu Trí chưa có tên lạ Ôi các bạn nhá, các bạn mới đến vào lớp này, các bạn comment tên cho cô để cô điểm danh nhá. Ừ, xong rồi nếu mà mình chơi trò chơi hay là mình có tham gia lớp thì mình sẽ tích điểm ở trên này nhá các con. Thăng Khôi có rồi à? Phạm Khánh Hà 3A3 Bạn Hà này là à bạn Hà Min tutu Tu Pantado đúng không? Bạn này đã học ở Pantado rồi nhỉ? Vừa đây cô ghi tên rồi nhá con nhá. Nhưng không thay đổi tên rồi. Phạm Phú Tiến Minh lớp 2 Phú Tiến Minh hình như cho rồi đúng không? Ừ, không đổi được tên đâu Hà Minh Hà Minh Tú đúng không? Hà, Phạm Khánh Hà nhá, đấy Phạm Khánh Hà nhá, mà để cái tên là Hà Minh Tu Tu Phan Patado đấy, vừa nãy có copy nguyên vào Con thấy cô ghi bạn Hoàng Tú Phương rồi ạ à. Ừ, ồ, ừ, cô cảm ơn nhá Ừ, bạn còn, còn bạn Nguyễn Hoàng Dũng có cho chưa cả lớp nhỉ? cô cho chưa cả lớp nhỉ à Nguyễn Hoàng Dũng mới nào các bạn comment cho cô tên nhá bạn Vivo 1019 là bạn nào đây Vivo 1019 chẳng lẽ ghi Vivo 1019 ở đây bây giờ đây Trần Bình Minh lớp 4 nào ôi lớp 4 cũng còn lớp cô Ngọc à <laughs> thôi được rồi Phạm Nguyên Bảo Ngân lớp 2 ôi lớp mình đông thế <laughs> và bạn Hải Yến nữa bạn Hải Yến rồi cô cảm ơn nha cô sẽ cho bạn Hải Yến vào đây nha Hải Yến bạn Trần Duy Phong lớp 2A nè ở trong lớp nếu mà bạn nào mà muốn tham gia lớp của Pantado nhá các bạn cho các bạn đấy ờ, các bạn cùng lớp mình ý cái cái mã lớp của của cô này thế là cứ 246 là các bạn học cùng nhau luôn đúng không con Phạm Khánh Hà 3A3 vừa nãy cô ghi là Hà Min Tu Tu rồi <laughs> tại vì con comment thế là cô lại phải có vào rồi chứ lúc đấy cô có biết tên đâu Trần Bình Minh lớp 4 Bình Minh lớp 4 thì như có rồi Nguyễn Ngọc Dương Nguyễn Ngọc hương Quỳnh lớp 3 Ô, lớp mình đông nhá các bạn mới đến nhá các bạn mới vào lớp nhớ comment tên cho cô nhá để cô còn biết là là là là bạn Trần Duy Phong đây bạn ghi cái gì đây bạn Trần Duy Phong Trần Duy Phong nhớ comment cho cô tên nhá baby nhá con rồi cô ghi là Hà Min Tu Tu rồi không không đổi được khi nào đổi cô cho cái mã link đổi tên nhá rồi khổ lắm Lê Ngọc Khánh Vân lớp 3 level 1 nào yêu thương Trần Duy Phong con comment rồi ạ à. Hiệp Phạm ok Tiến Minh Tiến Minh à, có chưa bạn nào mới nhớ vào comment tên cho cô nhá lớp mình nhiều trứng quá rồi một mình cô Ngọc ấp lần này quả trứng rồi đấy <laughs> Vũ Trà My có chưa nhỉ? Vũ Trà My có chưa nhỉ? Có rồi mà cô. Ừ, Trần Duy Phong, ui Trần Duy Phong comment nhiều thế. Vũ Tú Anh lớp 2 và lớp 2A1 trường Lê Quý Đôn. Cô sẽ cô ghi lớp 2 nhá. Rồi, Hoàng Tú Phương có rồi, Nguyễn Ngọc Anh. Cô cô cho con chưa? Ui dồi ôi, thế bây giờ hỏi cô cô đấy biết thế nào được. Nguyễn Ngọc Anh để cô kiểm tra nhá à chưa Dương Đức Minh hello nào Dương Đức Minh comment tên cho cô nào các bạn mới đến nhớ comment tên cho cô nhá con comment rồi cô bạn Phạm Khánh Hà rồi thôi được rồi cho vào không lại khóc không lại khóc nha có khóc không không khóc Hà An lớp 1C rồi đấy các bạn hình như là bắt đầu cũng đã quen cái ID mới của cô cho nên là con cô cho cơ vật bạn Hải Long comment lại tên cho cô nào bạn Hải Long comment tên đầy đủ cho cô nhá Thảo My lớp 3 Thảo My lớp 3 có rồi à? Hello teacher, Phương Nhi cô đã có con vào trong này chưa? Phương Nhi, Phương Nhi đã comment cô Ngọc ơi rồi, cô thêm hàm uh, Phạm Khánh Hà rồi. Rồi. <laughs> Hello teacher. Nào, Phương Nhi đúng không? Phương Nhi nhé để cô kiểm tra xem có Phương Nhi chưa nhá. Rồi, các bạn nào mới vào thì thì thì nhớ comment cho cô nha rồi bạn bạn bạn phạm khánh hà cô ghi tên rồi nha phạm khánh hà lớp 3 ba nhá yêu các bạn nhiều bạn quá hà cô ừ hôm nay các bạn bắt đầu là các bạn đã quen cái link mới ấy. đó các bạn đã bắt đầu quen với cái id mới các bạn vào còn nếu mà ở trên lớp mà có bạn nào mà muốn học lớp với cô ngọc thì các bạn ở trong lớp mình cho các bạn ấy vào học cùng nhá vivo 1019 chỉ ghi mỗi 3C cô không biết tên gì Nguyễn Hải Long Nguyễn Hải Long này máy này có hai bạn và bạn Nguyễn Hải Long có rồi này Nguyễn Thảo Ngọc hình như là Nguyễn Hải Long và Nguyễn Thảo Ngọc làm con nữa uh, Nguyễn Hải Long và Nguyễn Thảo Ngọc Ngọc là hai là hai cái bạn uh, uh, uh, hôm trước là cô gọi xong thì có mẹ ngồi cùng đấy phải không cô ơi lúc nãy con nhắn hơi nhiều cô đừng nhầm lẫn nha ừ, cô ghi phạm khánh ngân lớp 3 nhầm mấy lần rồi đấy con là nguyễn trung kiên nguyễn hoàng dũng cô ơi ui dồi ôi, nguyễn hoàng dũng cô ơi cực nào có rồi bé nhá phạm khánh hà à phạm khánh hà lớp 3 ba có rồi có bạn nào nhắc bạn hay không không bạn ấy khóc kìa bạn bảo uyên cô bạn bảo uyên cô nhắn rồi mà là thế nào không biết Hà An có chưa cô? Có rồi nhá, bạn Nguyễn Lương Hà An có rồi nhá. Cô ơi, sao con thấy có hai tên Nguyễn Ngọc Bảo An? Là tại vì các bạn comment hai lần đó. Hu hu. Thanh Phương lớp 3. Bây giờ tớ lại phải đọc 258 cái comment, bây giờ tớ, tớ sợ quá các bạn nhá. Cô ơi, sao con thấy tên Nguyễn Ngọc Bảo An? thì tại vì các bạn thì con comment hai lần đó cô có và cô tưởng là hai bạn khác nhau đó sợ kiểu gì ạ cô ơi con chưa thấy tên con Ngọc Khuê lớp 2 hả như có rồi ý. cô trứng trứng hôm nay cô Ngọc ấp nhiều quá các con ạ Phạm Hiền Thảo lớp 2 á Nguyễn Ngọc Diệp rồi bạn Phạm Hiền Thảo comment cho cô nha. Phạm Hiền Thảo comment cho cô tên đầy đủ và tên lớp nha. chứ để hình con thỏ này là cô không biết là bạn nào đâu em ok thấy đáng sợ ồ phim con <laughs> phim con thỏ đáng sợ có năm bán tặng ui bây giờ bây giờ biết trong lớp mình đang bao nhiêu rồi không bây giờ lớp mình đang làm nếu mà on stream bây giờ lớp mình đang có 70 bạn trừ cô và Vương rồi từ lúc từ lúc tớ học cũng học lớp 1C đấy Hà An úi lại có bạn cùng à bạn Giang hai a hai Vi trời để mỗi cái tên Vi biết tên họ tên là ai không thôi được rồi tớ ghi Vi vào đây nhá có gì có gì là tại bạn Vi bạn ấy comment là mỗi Vi thôi nhá không phải tại cô đâu nhá con chưa được nói tên Hương Quỳnh lớp 2 thì cô có thấy comment đâu con comment tên nào Hương Quỳnh lớp 2 Rồi các bạn để vào đây này xong thì sẽ có rất rất rất nhiều rất rất nhiều vì con chưa thấy tên con Ngọc Khuê lớp 2 Huỳnh Võ Ngọc Khuê rồi đúng rồi ái trà soi cả tên rồi đấy được tốt lắm có phải thế này là rất là chủ động sáng tạo không rồi cô gửi video thỏ lên zalo đi con không sợ đâu uhm, cổ sợ lắm sao cô không ghi tên con nguyễn thu hiền bạn nguyễn thu hiền là bạn nào 100 f rồi các bạn ơi lớp mình có 70 người thôi sao 100 f vậy <laughs> <laughs> tại sao sợ lắm đâu rồi con chưa được ghi Ngọc Khuê cô ghi rồi nhá Dương Ánh Ừ thì các bạn nếu cô đã bảo rồi các bạn mỗi bạn chỉ comment một một tên thôi một tên thôi nhá một lần thôi mà các bạn comment nhiều lần nhé cho nên là cô chỉ cóp vào xong thì cóp sang mà mà mà chứ cô cô không thể mà nhớ được là bạn nào với bạn nào đâu không thể nhớ được là cái tên này đã có chưa đâu bởi vì có rất nhiều bạn là có tên giống nhau mà đúng không bạn Trần Minh Minh lớp 4 có rồi Phạm Minh Phương có rồi con con được ghi rồi mà con chưa thấy tên con có rồi đấy cô tắt chat đi năn nỉ cô đó đâu bạn nào bạn Huỳnh Võ Ngọc Khuê các bạn nhấn trên chat bóc một lần thôi Ngọc Khuê được ghi rồi nhá bạn Nguyễn Hồng Nguyễn Trần Trần Nguyên Khang lớp 2A5 Đỗ Minh An Trần Bình Minh được ghi rồi Trần Bình Minh lớp 4 con phải ghi cả tên ra cô có vào mà có rồi này Nguyễn Bảo Uyên, Nguyễn Thảo Ngọc. Ngọc Khuê cô nhắc lại là đã ghi rồi nhá. Vũ Phương Nhi là Vũ Phương Nhi như ghi rồi. Ghi rồi, à chưa ghi. Ghi. Ngọc Khuê cô nhắc lại lần thứ tư là đã được ghi rồi nhá. Nguyễn Minh Khôi à ờ còn Khôi đó nhỉ Huyền nhỉ Nguyễn Thu Huyền có chưa có rồi con là Nguyễn Ngọc Diệp Nguyễn Ngọc Diệp có rồi Hoàng Hải Long lớp 3 có rồi Nguyễn Lê Đinh Đạt ui sao có nhiều bạn tên mới thế này bạn Hoàng Minh Châu ô thế này hôm nay cô Ngọc ấp nhiều trứng quá các con ạ em con không vào được cô ơi con học lớp 3 rồi con Trần Duy Phong lớp 2A ghi rồi cô 71 bạn Hà An Tiến Minh à Tiến Minh có ghi hẳn tên ra không đây không hay là không điểm danh đây Minh có điểm danh không Vũ Phương Nhi có chưa nhỉ các bạn nhỉ? Nguyễn Thị Thúy An tên mới nhìn Huỳnh Võ Ngọc Khuê có rồi này Nguyễn Hồng có chưa Thanh Long Thanh Phong lớp 3 Tí nữa cô xóa bớt Hồ Ánh Dương nhá. Bình An lớp 2. Hà Bình An ý có rồi mà. Trần Nguyên Khang. Nguyễn Ngọc Diệp. Nguyễn Hồng con là mạnh mạnh an nữa cô thấy nhiều bạn mới cho nên là mình vẫn phải đăng điểm danh mà Nguyễn Thị Thúy An nhiều bạn lắm Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thị Thúy An rồi cô ơi trứng để làm gì chút nữa các bạn sẽ được nhìn thấy trứng để làm gì nhá tính điểm chính xác cô, cô yêu con không cả lớp yêu cô không comment cho cô biết nào <laughs> ok coi như là đã xong rồi nhá coi như đã xong rồi nhá save rồi các bạn nhìn đi các bạn nhìn cái lớp của mình đi toàn trứng thôi đây là cô ngọc gà mẹ đúng không cô ngọc gà mẹ và đàn trứng con <laughs> chưa bạn chưa bạn nào được nở à, bây giờ cô sẽ thử mở lớp lên xem nào rồi bây giờ the first, if you're ready, raise your hand by your icon. Nếu mà bạn nào đã ready rồi, đó, bạn nào đã ok rồi, bạn ready rồi, bạn bạn bạn giơ tay lên cho cô nào. Yes, yes, ok, great. Nào bây giờ các bạn đã hỏi là trứng để làm gì đúng không? Trứng để làm gì đúng không? Nào giơ tay nào, cô vào giơ tay, cô đang điểm danh nè Đâu các cánh tay đâu rồi? Tốt lắm, cô nhìn thấy hết rồi này. Rồi, tốt lắm các con. Có các con có thể bấm cái icon cũng được hoặc giơ tay cũng được để cô biết nhá. Ok, cả lớp. Yes, I see all your hands now. I see là bạn VA, bạn VTA, bạn Trung Kiên đúng không? Trung Kiên ngồi dậy nào. Bạn V Ok, anh Khoa rồi, tốt rồi. Ok, great. Rồi, cảm ơn con. Nào. Bây giờ các bạn muốn hỏi trứng để làm gì đúng không? Bây giờ các bạn muốn biết xem trứng để làm gì không? Ok, bây giờ cô cho, cho các bạn biết nha. Rồi, ở trong lớp mình nha, mỗi một bạn sẽ từ với một quả trứng, một trả một quả trứng. Ok, mỗi bạn sẽ từ một quả trứng và uh, khi mà quả trứng nở thì các bạn sẽ có một cái avatar hình một con monster rất là xinh ví dụ nhá ví dụ cô đang xem bài của bạn Bình chẳng hạn đây đầu tiên trong lớp học nếu mà bạn nào tích cực cô sẽ cho thêm các điểm dựa trên các tiêu chí như này đúng không ví dụ như bạn nào chăm này hay là bạn nào Ờ, có tinh thần tham gia lớp tốt này hay là bạn nào trả lời bài đúng này đó rồi là những cái bạn nào mà giúp đỡ các bạn khác trả lời câu hỏi này đó cũng đều sẽ được tích điểm nhá cô thì chưa cho cái phần trừ điểm thôi tại vì là cô biết là lớp mình rất là ngoan cho nên là lớp mình sẽ không không cần phải dùng đến cái phần trừ điểm đúng không nào nào bây giờ nhá ví dụ quả trứng đây đúng không thì cái này thì cô sẽ mở trứng cho các bạn sau tuy nhiên cô sẽ thử mở cho các bạn một chút nhá ok thử mở trứng của bạn nào xem nào Ok, look at this. Ví dụ như cô đang có bạn Bình An đúng không? Bạn Bình An lớp 2. Cô sẽ thử mở trứng của bạn Bình An nhá. Xem là bạn Bình An sẽ có chiếc avatar như nào nhá. Ok, yes. Và sau khi nở trứng thì bạn Bình An có một hình monster rất là xinh, màu xanh dương. Thì các cái hình avatar này sẽ được random và các bạn có thể lựa chọn hình khác cũng được đúng không? Các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn hình khác tùy theo sở thích của các bạn nhé. Các ờ, bạn nào mà muốn tham gia lớp đúng không? Các bạn nào muốn tham gia lớp thì cô con yêu cô mãi không thể quên được Thank you anh Khoa nào. Những bạn nào nhá mà có bạn ở cùng lớp này hay là các bạn hàng xóm mà muốn học cùng ấy thì các bạn có thể cho mã lớp của cô nha và hôm sau tham gia học thì comment cho cô biết rằng là bạn nào là học sinh mới để cô tham cô còn biết uh, cô cô cho vào trong lớp nhá. Ok ok ok. Rồi ok. Yeah, bạn Bình An nhá. Mỗi một bạn thì sẽ được nở một quả trứng và ra một chú cún à, một một chú monster rất là xinh như này đúng không nào các bạn thì uh, cô sẽ mở trứng của các bạn sau nhá cô cô đừng mở cô đi cô mở trứng của con <laughs> cái gì đây cô mở cho con đi hôm nay con ăn cơm ngon lắm nào bây giờ nhá thì cái này là tại vì nó cũng khá là mất thời gian đúng không cô chỉ mới lấy tên của các bạn đây thôi còn việc nở trứng ra các monster hình như nào thì hôm sau các bạn sẽ được bật mí và được xem nhá cô sẽ dành thời gian để mở trứng cho từng bạn một hoặc là cô sẽ gửi link lên trên nhóm nhưng mà cái này mất thời gian nữa cô sẽ tự mở cho các con được chưa rồi nào bây giờ à, đàn con thơ của cô đâu rồi nào hôm trước mình học một số câu một số từ về về gì nhỉ về gì cả lớp what topic we study about hôm trước mình học gì nhỉ hôm trước mình học gì nhỉ do you remember this ok động vật chính xác à từ động vật trong tiếng anh động vật trong tiếng anh nào Ok, nào ok, bạn uh, Nguyễn Thị Hiền đúng không? Nguyễn Thị Hiền vừa comment mình thử uh, uh, áp điểm cho bạn Hiền nhá. Rồi bạn Hiền đâu nhỉ? Hôm nay là bạn Hiền này, có bạn Hiền này. Ok, bạn Hiền nhá, bạn Hiền giúp nữa cô sẽ ghi điểm nào. Có bạn Hiền bảo là en bạn bạn Hiền bảo là động vật. Thì các bạn nào biết là từ động vật trong tiếng Anh là gì không ta? Animals rồi, oh my god. Nhiều quá, nhiều quá. Rồi cảm ơn các con, cảm ơn các con. Animal chính xác nào. Thế thì các con các động các con vật thì nói như nào ta? Các con vật thì mình nói như nào nhỉ? Animal các con vật các con vật yes chính xác Yokasta là bạn nào đây nhưng mà bạn trả lời khá là chính xác và chỉ cảm comment đầu tiên luôn animals okay great so today we will keep going on the lesson animals so look at this I will show the nào đợi cô một chút để cô có thể là cô mở bài giảng cho các bạn nhá cô bảo teacher quân nhận cháu với um, nào mình mở bài giảng nào hôm trước nha hôm trước là học động từ đúng không thích lắm Yeah okay, can you can you see the screen now? Các con đã nhìn được thấy màn hình chưa? Nào chúng mình bắt đầu bài học ngày hôm nay nhá. Yeah, can you see the screen? Rồi, ok nào. If you can see the screen, comment yes for me to let me know that yes, okay. Và để bắt đầu bài học ngày hôm nay thì cô tạm thời sẽ tắt chat đi nhé để cho các bạn dễ học hơn nhé. nhất là các bạn mà đang phải học bằng điện thoại nha. Okay. Okay, look at the screen now. Look at the screen now. Um, do you remember this? Uh, in the previous class, we have word um, cow, okay, cow. And a sheep, right? We have the word cow. Cow. Yes. One more time, cow. Hôm trước mình học bạn bò sữa đúng không? cow, cow. And the second sheep. Sheep, bạn kiều đúng không? Bạn kiều mà bạn có cái bộ lông rất rất rất rất là nhiều trên người nhá. Bạn sheep, dành cho những bạn nào mà quên mất từ này thì bạn có thể đọc lại và luyện theo cô nào. Sheep. Ok, là nhớ để ý âm đuôi nhá. Sheep. Now, the next mình học với bạn này cái bạn mà ờ, rất là đặc biệt đó là bạn cái mai ở trên này bạn có cái mai ở trên ờ, bạn có cái mai này bạn rùa đúng không bạn turtle okay one more time we say turtle nếu bạn nào chưa biết đọc thì có thể đọc theo cô nhá okay three two one turtle có thấy đặc biệt không nhở nào bạn cao thì có hai màu rất nổi trội đó là màu đen và màu trắng đúng không bạn cao thì thì à, thì vì bạn ấy có sữa đúng không đấy bạn sữa sữa của bạn cao này còn khi mà bạn với bạn ship thì mình mình có những cái cái phần bông phần lông ở trên người bạn này đấy để còn may mặc đúng không đây bạn cao có sữa này bạn ship thì có những cái lông rất là mượt này đó bông bồng bềnh luôn như đám mây luôn còn bạn turtle thì có một điểm rất là đặc biệt đó là bạn ấy có cái mai right bạn turtle có cái mai rồi tiếp tục nào bạn gì nữa nhỉ yeah bạn có bạn horse ok từ này hơi khó đọc nhá one more time horse horse bạn horse đúng không bạn horse thì bạn đấy um, mình mình mình bạn bạn thường thường lầm về bạn bạn nên là nhỉ ờ mình sẽ dùng sức kéo của bạn đúng không rồi sức kéo bởi vì bạn chạy rất nhanh rất khỏe còn bạn frog thì sao còn bạn frog thì sao ô vẫn chat được à bạn frogs không phải bạn phóc nào f r o g frog frog ok frog frog yeah let me see frog nào các bạn luyện tập theo nào frog ok great now the next bạn gì ta bạn này goat bạn goat bạn dê bạn goat Okay, one more time we say good. Okay. Not the last, the last. Good. Okay. Horse. Horse. Horse. Horse. Frog. Frog. Frog. Okay. Và bạn cuối cùng là bạn. Goat. Bạn goat đó thì mình đã được học về 6 bạn rồi ok và hôm trước là mình có tham gia một trò chơi xinh xinh nhỏ nhắn đáng yêu với sự tham gia của năm sáu bạn đúng không rồi và các bạn đã ờ, các bạn đấy xung ờ, phong lên lên trên lớp để có thể là chơi một thử thách lớn về fly jump và swim right fly jump and swim right và rất là tốt các bạn ấy đã được tích điểm nha chút nữa có tích điểm nào so we move the task to today this card gray okay What is this? Is the frog. So, bây giờ cô sẽ random gọi uh, một bạn nhá. Gọi hai ba bạn nhá. Nào. Được không? Tắt chat. Cô tắt chat rồi mà cô nhớ là cô tắt chat rồi đấy ờ à, đấy vẫn comment được nha mặc dù cô đã tắt chat rồi nhưng mà vẫn comment được nhá ok nào bây giờ thử mở chat ra lên để các bạn comment nào who can who can who can join me who can join me who can nào bây giờ mở quả trứng ra nhá mở quả trứng ra nào mở hiệp hội các quả trứng ra nào và stop share tại đây ok bây giờ cô sẽ nhìn nha bạn có bạn uh, Trần Duy Phong đúng không bạn Trần Duy Phong where is Trần Duy Phong Ô trôi bài rồi nào bây giờ cô sẽ xem là bạn Ngọc Khuê nào admin nào ok Ngọc Khuê can you hear me Can you hear me? Yes. Ok, nào ngoài Khuê ra còn bạn nào muốn tham gia nữa không nào? Để cô gọi một lượt nào. Hu hu. Hello teacher. Nào bạn, bây giờ cô sẽ xem một loạt nào các bạn nào. Ôi rồi An Phú, An Phú trước có điểm rồi. Ôi An Phú là chồng. <laughs> Hôm trước có điểm rồi. Thế hôm nay mới muốn tham gia tiếp hả con? hôm nay vẫn muốn tham gia tiếp à đây mở mic coi nào yes rồi hôm nay vẫn muốn tham gia tiếp không? rồi hôm nay cho tham gia tiếp nhá admin tiếp tục bạn nào nào bạn Trần Nguyên Khang đúng không bạn admin here Trần Nguyên Khang nào mở mic cho cô nào mở mic nhé nào ok great còn bạn Hello, nào teacher. Hello, good baby nào tiếp tục là bạn Tô Giang Khánh Vi Hello, teacher con được con sẽ cần khá nhiều bạn đây nào bạn tô giang và bạn khánh vi đúng không ok hello can you hear me clear dạ con sẽ con yes con tên gì con tên gì dạ, con tên gì tô giang hay khánh vi What's tên là Đinh Tô Giang Đinh Khánh Vi ạ. À, cả tên của con là Tô Giang Khánh Vi hả? Không con cả họ là Đinh Tô Giang ạ. À Tô Giang à. Ok Tô Giang đợi cô một chút nha. Cô sẽ gọi thêm các bạn nhá. Nào bạn Đỗ Bảo An. Úi rồi ôi. Tiếp tục nào. Các bạn giơ tay nào. Cô cần cô cần tám bạn. Rồi rồi đang ở trên lớp rồi mà vẫn còn giơ tay. Đang ở trên rồi bạn Đỗ Bảo An đúng không? Bảo An có thể nghe cô nói không? Can you hear me? Ok, đợi cô mute một chút nha. Rồi, bạn nào nữa giơ tay nào, giơ tay các con chỉ cần giơ tay ở trên màn hình thôi, cô sẽ lướt một loạt. Cô sẽ lướt một loạt nhìn thấy. Bạn Thúy An đúng không? Thúy An rồi. Ok, Thúy An can you hear me? Check the mic, please. Can you hear me? Ok, good. Nào, mình đang có 1 2 3 4 5 6 rồi, thiếu hai bạn nữa. Who can? Who can? Giơ tay ở trên màn hình nhá để cô lướt một loạt nào giơ tay trên màn hình nào ôi dồi ôi Hà Bình Minh thì là vừa ăn kẹo mà lại lại lại lại lại vừa giơ tay thế này thì bây giờ thế nào đây Hà Minh có ăn kẹo không <laughs> Hà Minh có ăn kẹo không hả thế tôi cho lên nhá bây giờ à, hãy ngồi nghiêm túc chưa để cho lên nào con ngồi nghiêm túc chưa rồi con ngồi nghiêm túc rồi nào đâu Hà Bình Minh cho cô xem cái cam nào quay camera lên nào đâu rồi sinh gái đâu rồi sinh gái đâu rồi ui rồi ngậm kẹo ngậm kẹo thôi không cho học đâu đâu nhá bạn gì đây rồi tạm thời để cái kẹo xuống đưa cho mẹ nào bạn nào đây bạn Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Huy Hoàng ok check the mic Hoàng mở mic cho cô nào Nguyễn Huy Hoàng lớp sợ có phải bạn Nguyễn Huy Hoàng không hình như là anh bạn ấy tên Nguyễn Huy Hoàng chứ không phải bạn ấy đâu con mở mic cho cô nào con mở mic cho cô nào Hoa nào bạn cái bạn số 13 mà ghi là Nguyễn Huy Hoàng lớp 6A1 đấy con mở mic cho cô nào con mở mic Okay, can you hear me? Ô oh, sao lại tắt mic đi? Okay, okay. Rồi, okay. Con tên gì? What's your name? My name An. Yeah, your name is An, right? Now my name your is name is An Rồi, okay, An. Now, okay. We need to uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight. One, one student. Nào, một bạn nữa. Bạn Hà Bình An này Hà Bình An có nghiêm túc không con? Không có không? Yes or no? Yes or no? Dạ con hôm nay có muốn ờ, làm bài dạ. tập không? Có. Rồi ngồi nghiêm túc nào, quay cái cam, à. trên mặt nào, nhìn các bạn đều xinh gái đáng yêu này. Mà lại không ấy rồi, rồi quay cam gì cái đây. Từ hôm sau nhá, từ buổi hôm sau các bạn sẽ để cái hình nền giống của cô nhá, cả lớp nhá thích không màu hồng nè các bạn sẽ để hình đến lớp của cô nhá trong trong khi học cùng lớp để cô biết là đây là lớp cô Ngọc nhá chỉ khi nào mà học với cô thôi nghe chưa rồi bây giờ một hai ba ừ. one two three four five six seven vẫn thiếu không thiếu không eight okay we have eight students here now oh are you ready for the challenge today hôm nay đã sẵn sàng với với thử thách ngày hôm nay chưa ui rồi, ôi gồng hết mình rồi cả lớp nha cả lớp rồi các lớp sẽ có hai lượt sẽ có hai lượt chơi bây giờ lượt đầu tiên là sẽ có bạn the first we have ngọc quê an phú trần nguyên khang đinh tô giang đỗ bảo an thúy an bình an ủi và và bạn cuối cùng tên cũng tên an đúng không <laughs> Ô, đó là một sự trùng hợp <laughs> ok đó là một sự trùng hợp rồi bây giờ mình tạm thời tắt tắt, tắt chat một chút nha rồi đó là một sự trùng hợp thôi cô cô cũng không để ý đâu đến khi mà Mm, okay, okay, okay. Okay, look at this picture, baby. Look at this picture. Bây giờ cô sẽ mở mic cho Thế nào? Bây giờ cô sẽ cô sẽ cô sẽ phải Đây đây đây đây đây. Đợi một chút. À, ESL game. Who's talking? Thôi cái này hơi, hơi khó với các bạn. Hơi khó một chút. Nào, chơi trò chơi nào. Ô sao cô xem màn hình không có được nhỉ các bé nhỉ? nào bây giờ đôi đầu tiên bây giờ cô sẽ mở mic cho ngọc khuê này đưa đó hello teacher OK ngọc khuê who do you want to talk with OK we have uh, nguyễn an yeah. oh, ờ, who do you want to talk with Trần Nguyên Khang này, Đinh Tô Giang này, Đỗ Bảo An này, Thúy An, Hà Bình An và bạn cuối cũng tên An luôn. Thế bây giờ con muốn uh, hôm nay ghép cặp với bạn nào? What do you want? Who do you want? Dạ con muốn bạn cô đọc lại cho con được không ạ? Con nhìn trên màn hình nha, con nhìn trên màn hình nha. Hiện tại bây giờ trên màn hình máy tính đang có bạn Nguyễn An Phú này, bạn Trần Nguyên Khang đẹp trai. An Phú cũng đẹp trai. An Phú là đẹp trai này. Nguyên Khang cũng đẹp trai. Dạ. Mà mà bạn An An áo đỏ cũng đẹp trai đấy ngoài các bạn đẹp trai ra thì có bốn bạn nữ rất xinh gái đó là bạn Giang này bạn Đỗ Bảo An bạn Thúy An và bạn Bình An nữa em bây giờ em em chọn một bạn nam hay bạn nữ nào dạ con chọn bạn nữ ok bạn nữ nào bạn nữ xinh gái nào mà con cảm thấy ấn tượng nào ở trên đây này Hoàng Ngân gì đây này có bạn Hoàng Ngân không mà cô bạn Hoàng Ngân đó bạn Hoàng Ngân thì hiện nay con chưa áp ở đây ừ. bạn Giang đi cô bạn Đinh Tô Giang đúng không rồi bạn Đinh Tô Giang bạn. Dạ. ok Đinh Tô Giang có cái bầm xinh lắm ok hello Đinh Tô Giang hello teacher Okay, today you and Ngọc ừ. Khuê is a pair. Oh, hôm nay con và Ngọc Khuê sẽ là một cặp, được chưa? Và các con dạ. sẽ trả lời hai picture Yeah, two pictures. Okay. Now let me see the yeah. screen. Let me see the screen now. Okay, can you see the screen, baby? Con nhìn con nhìn được con nhìn được trên màn hình không? Có. Dạ con nhìn được ạ. À. Rồi rồi, bây giờ nha, hai bạn nào sẽ sẽ uh, luyện tập nói theo cặp và trả lời một bạn nói, hỏi một bạn trả lời nhá thế bạn nào là bạn là ờ, questionnaire và bạn nào là bạn answer bạn nào là bạn hỏi bạn nào là trả lời thống nhất nào con là bạn con là bạn trả lời con hỏi à con trả lời ạ à. ờ thế tô giang hỏi và ngọc khuê trả lời đúng không không ạ à, con trả lời bạn ngọc khuê bạn hỏi ạ à. ok thế thì ngọc khuê nào look at this mình sẽ có một đoạn hội thoại nhỏ đúng không một đoạn hội thoại nhỏ bao gồm uh, what is this đây là đây là con gì đúng không đây là cái gì đây là con gì thì bạn trả lời sẽ trả lời tên của động vật được cô chọn ngẫu nhiên trong này đó còn tiếp theo là bạn hỏi sẽ hỏi là what is doing nó thì đang làm gì thì các con phải trả lời cái hành động của con vật đang đang đang đang có ở trên hình đây. Okay, are you ready? Yes. Okay, good. So, okay, I want you. Now random nha, random nha. I want you and you. Ask and answer about the picture two. Okay, quickly, the first. What is this? What is this? This what is a ship. What it doing? What it doing? Cô ơi sao bạn đó không trả lời vậy cô? Để cô stop share nè. Có thể là bạn ấy bị tắt mic. <laughs> À bị tắt mic. <laughs> Tao mà mic đâu hàng gì con thấy bạn đó không nói okay, Tô Giang Hello teacher Okay, what it doing? Bạn Ngọc Khuê vừa hỏi là what it, what's it doing? Con có thấy bạn ship đang làm gì không? Con không thấy hình nào Thế bây giờ mình xem bạn ship Con cũng không thấy hình okay What's it doing? sleeping sleeping sleeping yeah dạ, nào con trả lời đầy đủ nào yeah. Dạ. is sleeping is sleeping nó thì đang ngủ ok nào one more time hai bạn một lần nữa luyện tập cho cô để làm mẫu cho các bạn còn lại nào Ba Ngọc Khuê hỏi trước và Tô Giang answer nào Câu nào cô? Ok, nào chỉ nhìn hình thôi nha. Bây giờ cô sẽ tắt share đi để cho các bạn luyện tập nói với nhau nào. 3 2 1 go. Ngọc Khuê ask first. What, what is Oh, what is a ship? Yes. What it doing? What is uh, sleeping. Nào, is sleeping. Is sleeping. Tốt rồi, ok. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Các bạn hiểu luật chơi chưa? Dạ con. Dạ con hiểu rồi ạ. À. Các bạn cả lớp nào các bạn hiểu luật chơi nếu bạn nào hiểu luật chơi thì các bạn giơ tay chăm neo cho cô nào. Okay. Con hiểu rồi ạ. À. Rồi, ok, tốt bây giờ nha, ừ. tiếp tục nha. Ngọc Khuê và Đinh Tô Giang hai bạn đã đã làm việc nhóm rất là tốt hôm nay các bạn sẽ được tích điểm ở trên ờ, trục trứng vàng của cô <laughs> được chưa nhưng mà cái này là tại vì mất nhiều thời gian cho nên là sau giờ học cô sẽ tích điểm cho các bạn nhá rồi vâng. Dạ. ok thank you thế là các bạn đã đã có một cái sự phối hợp rất là ăn ý rồi bây giờ tiếp tục nhá tiếp tục nào rồi nếu mà bạn Ninh Tô Giang và bạn uh, Ngọc Khuê muốn kết bạn với nhau thì uh, chúng mình sẽ kết bạn ở trên class dojo và chúng mình sẽ nói chuyện với nhau ở trên đó nhá được không thế là à. đã có một bạn mới rồi dạ. ok nào bây giờ uh, tiếp tục nào tiếp tục đến uh, đôi nào nữa ta bây giờ cô sẽ tạm thời nhá tạm nào bây giờ bây giờ tiếp tục đến nguyễn an phú nào bây giờ mình sẽ có bốn bạn cùng nói nào Hello teacher. Hello teacher. So today who do you want to talk with? Nguyễn An Phú. Con có nhìn thấy toàn màn hình có những ai không? Dạ có. Nào bây giờ con chọn bạn đẹp trai hay bạn xinh gái nào? Con chọn bạn đẹp trai bạn xinh gái nào? Bây giờ mẹ mẹ đang lựa à? Mẹ đang lựa. À? Bạn đẹp trai á? À? Ê, bây giờ chúng mình đang có bạn An đẹp trai và bạn Khang đẹp trai thì con muốn bạn nào đẹp trai nào? hay là ba anh em trên một chiếc xe tăng luôn yeah. thế là chọn cả trả hai cả hai nhá ok không ok luôn nào ok ok ok nào ba anh em ba anh em đâu rồi ba anh em siêu nhân đâu rồi rồi ờ, ok nào nhóm của nhóm của Nguyễn An Phú Trần Nguyên Khang và Nguyễn Huy Hoàng đúng không cần chọn thêm một bạn nữ nữa nào cả ba anh em thống nhất là uh, cô bé nào sẽ trong nhóm của mình để có thể là mình thực hiện bài nói này cho các bạn bởi vì phải nói tốt phát âm chuẩn như kiểu bạn Ngọc Khuê vừa rồi ấy đấy bạn Ngọc Khuê và bạn ấy mặc dù phát âm ờ, hơi chậm hơn bạn cũng phát âm khá là chuẩn rồi đó Đinh Tô Giang thì thiếu âm gió một tí đấy nhưng mà mới làm nào phải chuẩn đây nào bạn Nguyễn An Phú nào Trần Nguyên Khang và ờ, Nguyễn Huy Hoàng anh em uh, làm nào đấy chứ team còn thiếu một người kìa nhóm còn thiếu một người cái nhanh lên nó không hết giờ rồi Quy An Quy An được không tốt Quy An hả con chọn ai Quy An Bình An đúng không Bình An hả Bình An Bình An à rồi thế thì thế thì bạn Đỗ Bảo An và bạn Thúy An sẽ là một cặp nhá thì bạn Đỗ Bảo An và bạn Thúy An sẽ là một cặp để chút nữa luyện tập nói nha hai con nhá ok không Should I have anything else? nào bây giờ thống nhất nhá bạn Nguyễn An Phú Trần Nguyên Khang Nguyễn Huy Hoàng và Hà Bình An em đẹp trai à? nào Hà Bình An đâu can you turn on the mic please bây giờ cả bốn đều phải cố gắng để để nhóm mình có điểm xuất sắc nhất nhá Chào Dạ. Ok và bạn Đỗ Đỗ Bảo An lớp 3D cùng với bạn Thúy An chút nữa sẽ có uh, câu hỏi tiếp theo nhá. Rồi, share screen. Ok, can you see the screen? Các con nhìn thấy màn hình chưa? Yes. Ok, Yes. Cần hai bạn yes. hai bạn trả lời. So the first question who will ask? Thống nhất nào, anh em thống nhất. Bạn nào hỏi câu đầu tiên, bạn nào hỏi câu thứ hai, thống nhất đã thì mình. Con. Con rồi, Trần Nguyên Khang sẽ là người hỏi đầu tiên đúng không? Con trả lời. Rồi, Nguyễn An Phú sẽ trả lời câu hỏi của Trần Nguyên Khang. Thế tiếp tục người hỏi tiếp theo là ai? An à? An hỏi à? ăn nào ăn nữ ăn nam Hà Bình An hỏi ờ. câu tiếp theo nhá Hà Bình An nhá dạ. ừ thế còn bạn An trả lời câu hỏi nhá An áo đỏ ấy áo đỏ phải tên là An không không rồi thế là mình gọi là An nữ và gọi là An nam nhá An nữ hỏi, An nam trả lời. Ok, An nữ hỏi, An nam trả lời. Ok. <laughs> Nào. Rồi, ok, nào bắt đầu nào. Cô chuẩn bị share screen và cô sẽ chọn bất kỳ một hình nào nhá. mà các bạn sẽ luyện tập nói nào. Ok. Are you ready? Are you ready? Yes. OK. are you ready? I I just hear Phú say ready. So are you ready? Re yes. Yes. I'm oh, ready. Are you ready? Yes. Cả lớp rồi, có mỗi có yes. Yes, yes, yes. Okay, yes, tốt, tốt. Yes. Good, good. So now next. Yes. I want to yes. this yes. question. This is this picture. I want to ask and answer about page four. Khang first. Nào, Khang trả lời nó dạ. hỏi trước để Phú trả lời nào. What is this? It nào eat it a cow. eat a cow. Ok, thế còn Hà Bình An hỏi nào? It. Was it doing? Jumping. What is what's it doing? Running. Con cow đang làm gì đây? It is jumping. No, it's not jumping. Look at this picture. What's it doing? It's eating. Yeah, it's eating. It's eating. Yeah, it's eating. Great. Thank you. Now, so it, check the pronunciation. Now, check the pronunciation that we have. Các, các bạn đều có khá là tốt đúng không tuy nhiên các bạn sẽ để ý âm gió cho cô nhá ok nào success as we have what is this OK, one more time what is this and you will answer the question here by the animal you see right mm -hmm. Success is a cow is a cow And uh, another question was it doing? Vừa nãy bạn An phát âm rất là tốt, bạn An nữ ấy. Was it doing? And uh, Anam said that um, is what what is doing? Yeah, thế bạn xong thì bạn trả lời nào nhỉ? Is eating. Yes. Yes, you know. Và biết này và nhìn này, trong cái câu này nhá, trong cấu trúc này nào. Để cô dạy một chút nào. Dành cho những bạn chưa biết thì cấu trúc này thì mình đã học đi học lại rồi. What is this? Đây là cái gì? Đây là con gì đúng không? Thì trả lời it's a frog hay là it's a duck or it's a horse, it's a sheep, right? It's a dog here. It's okay. Và tiếp theo là mình hỏi là was it doing? Câu này mới. Was it doing? Nó thì đang làm gì đúng không? Thì mình có các động từ ở đây bao gồm jumping hôm trước jumping nhảy lên đúng không nhảy kiểu ếch ổ vậy jumping okay the second we have sleeping sleeping đang ngủ and we have running đang chạy có eating eating swimming okay. swimming đang bơi và cuối cùng hôm trước vừa học flying flying flying okay flying yes good tiếp tục nhá đôi cuối cùng nào đến đôi bạn cuối cùng nào thank you nhá đừng có đi mẹ nắng rồi đầy lúc tao phải đánh cái tay chân này như thế nên tao không biết được đấy Ok nào bạn tiếp tục bạn Thúy An và bạn Đỗ Bảo An nào ask to unmute ok Thúy An and Đỗ Bảo An can you hear me clearly Yes. Yes or no? Yes or no? Yeah. Okay. Yes. So I hope that yeah. you are the best couple today. Cô hy vọng rằng là sau những cái bài vừa rồi các bạn làm thử làm mẫu thì các bạn sẽ là đôi bạn nói chuẩn và tốt nhất ngày hôm nay. Ok. Yeah. I want to see the screen. I want to see the screen now. And uh, you, who, who will ask or who will answer bạn nào hỏi bạn nào trả lời nhỉ thống nhất nào Đỗ Bảo An will trả lời em Thúy An will ask right Thúy An sẽ hỏi nhá con nhá Yeah Okay great now move to the lesson I want you to ask and answer about page picture, picture, picture, picture five. Picture five. Okay, let's start it. What is this? Is a dog. What is doing? It's swimming. Oh my god. Hold, hold, hold on, hold on. How about the the first picture? Đổi vai nào, đổi vai nào. Bạn Thúy An trả lời và bạn An hỏi nào. À, bạn bạn bạn Đỗ. is con con chưa nói ơi hình như là mạng hơi yếu What is this? Ờ, ý là đó. What is this? I'm ờ, gonna Thúy An trả lời nào Thúy An trả lời nào vừa rồi con nhìn trong bức tranh một là có con gì is frog yeah. Dạ. it's a frog một một con ếch đúng không it's a frog and Đỗ Bảo An hỏi tiếp nào What's it doing? What's it doing? It is Jumping. Ok, great. Hôm nay hai bạn này phát âm khá là tốt nha. Cô rất là bất ngờ nha. Ok, now so đây là chỉ là bài tập nhỏ thôi còn bài tập lớn của chúng mình à, sẽ có ở ngoài trước nào hôm nay mình đã có bạn à, Ngọc Khuê An Phú Nguyễn Trần à, Trần Nguyên Khang này Đinh Tô Giang này Đỗ Bảo An Thúy An Hà Bình An và cả bạn An áo đỏ nữa bạn An áo đỏ vừa nãy cô ghi tên là gì trong trục chứng ấy nhỉ An nhỉ con là em cô ừ vừa nãy con comment tên con là gì Bảo An à Bảo An lớp mấy Mảng An cô ừ vừa nãy con con con để tên con con comment ở trong phần chat là Bảo An thôi đúng không không cô con ghi là Mảng An có nghĩa là vừa nãy cô ghi ở trong trong trong phần điểm danh ấy là cô ghi là gì con nhìn thấy không con vừa nãy con ghi là gì thôi được rồi để chút nữa cô tìm bảo an nhá ừ, chút nữa cô tìm lại bảo an hoặc là cô thêm bảo an vào lớp nhá Okay, maybe it's the end of the class now. Maybe it's the end of the class now. Okay, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Cô đã mở lại phần chat rồi đó, cô lại mở lại phần chat rồi, các con nghe được cô nói không? Ok và mình quay trở lại với cái trục chứng của cô thì chút nữa cô sẽ mở phần chứng ra và cô sẽ tích điểm cho các bạn nhé. Ok, chút nữa thì cô sẽ mở trục chứng của các bạn ra và cô sẽ điểm cho các bạn nha. Hôm nay các bạn làm bài rất là tốt và cô sẽ giao bài tập về nhà nữa ở trên Quizzy được chưa? Đây mới là bài tập chính. Bài tập ở trên Quizzy bạn nào tham gia sẽ được tích điểm và cô sẽ đánh giá trên số lượng câu đúng của các bạn nhé. Okay, okay, okay. Cô tích còn nữa. Ờ đúng rồi, hôm nay Thu Hiền nữa nhỉ? Hôm nay Thu Hiền comment tốt rồi Thu Hiền và các bạn vừa rồi lúc mà đầu buổi có comment câu trả lời thì cô cũng sẽ tích điểm cho các bạn nha. Rồi, một là mình sẽ phải nhắc nhở nhau này đây thứ nhất là cô sẽ để cái hình nền của cô ở trong nhóm Zalo được chưa nhỉ cô sẽ để hình nền của cô ở trong nhóm Zalo và các bạn tải về và để hình nền nhá đúng không các bạn tải về để hình nền khi học với cô Ngọc nhá đúng không nhỉ là cái thứ nhất này cái thứ hai là cô sẽ ra bài tập trên Quizy lần này thì mình đã có thể làm bài tập được rồi bài mình đã học khá là đầy đủ rồi mình đã học được rồi đúng không mình sẽ làm bài tập được và cô sẽ giao bài tập trên Quizy thì theo cái đường link bài học hôm trước thôi đúng không thì mình vào mình làm nhá để cô giao trên Zalo vào lúc 8 giờ sáng ngày mai cô sẽ ra bài tập và để link bài giảng ngày hôm nay ở đây ở trong nhóm Zalo nhá các bạn bảo bố mẹ kiểm tra nhá rồi ok great và bây giờ thì mình sẽ không thể quên được việc đánh răng, rửa mặt và đi ngủ. Okay, you need to brush your teeth, wash your face and go to sleep. Bye bye. Bây giờ sẽ mở cả lớp xem nhá. Hello, my See you later. Bye, teacher. Bye, teacher. không chưa biết nữa học xong rồi đúng không nào chúc là ngủ ngon nha hai một hai teacher tớ nói là nhớ là không được để cái răng sâu đâu mai con nói giờ con Bây giờ là gì vậy con? gì cả comment cho cô biết nào Quiz là gì vậy cô? À quiz là cái link bài tập thường thường cô giao trên nhóm Zalo ấy. Ừ, nó giống như kiểu là ừ, con, con nhấn vào cái đường link đấy là nó sẽ hiện lên bài tập của con. Bây chào. bên tôi đang QG là để làm đâu để làm bài tập. Ừ vào 8 giờ sáng và 9 giờ sáng ngày mai cô sẽ đăng bài tập ở trên nhóm Zalo nhá trên bốn nhóm hội phụ huynh 1 2 3 4 được chưa? Ừ, phụ huynh nào trong nhóm này thì theo dõi cô đăng bài tập ở trên đó nhá, đúng không? Cô ơi. Here. ơi cô. ơi cô. ơi cô. Ơi, Hương Quỳnh sao vương Quỳnh muốn nói gì nào? Cô. con có mấy lần con mở quiz mà xong làm con ờ, ờ, cái quiz con làm xong con định làm lại con ờ. mở con mà sao quiz là gì hết đó cô à quiz là một cái đường link dẫn đến bài tập của chúng mình á thì sau mỗi bài thì thường thường cô sẽ soạn một tập bài tập và cô sẽ đăng ở trên đó giống như dạng trò chơi ấy và con làm sai thì mình cũng không phải lo không cần phải làm lại đâu thì cô sẽ xem là câu đấy con sai chỗ nào để bởi vì hôm nào cô cũng sẽ chữa bài mà đúng không hôm nào cũng sẽ chữa bài mà ok yeah so here so we need to talk to... không có trong nhóm zalo sao con không có ở trong nhóm zalo thường thường là phụ huynh phải trong nhóm zalo thì thì thì thường thường phụ huynh phải có trong nhóm zalo thì mình mới có thể vào được nhóm này chứ ờ. đúng không không nói được ngồi mà cắt kiếp cái gì ok nhớ nhá thì các bạn sẽ sẽ lên lên trên uh, Facebook này giỏi tiếng Anh cùng con của Pantado này hoặc là các bạn vào nhóm Zalo của Hội phụ huynh tiểu học 1 2 3 và 4 nha, mình đang có bốn nhóm Zalo lận cơ. Thì phụ huynh nào trong nhóm nào thì mình sẽ vào trong nhóm đó để xem bài tập theo dõi các bài tập đăng của các cô vào đó nha Ok, bây giờ mình phải đi ngủ nha. Ngủ đi không là không sinh đâu. Bye bye. Goodbye.